xuất khẩu à, kết hôn tại Đài Loan và cũng có rất nhiều các cô dâu à, hiện đang sống và định cư Đài Loan và cũng có rất nhiều các cái chú rể người Việt Nam à, lấy vợ Đài Loan và hiện vẫn còn giữ quốc tịch của của Việt Nam. Vậy họ là những người có thể làm à, hai quốc tịch cho con của họ, đó là quốc tịch Đài Loan và quốc tịch Việt Nam. À, hôm nay à, tôi xin chia sẻ cho các anh chị em về cái Ờ, lợi ích của việc làm hồ sơ hai quốc tịch cho con cũng như là chia sẻ chi tiết ờ, về một bộ hồ sơ ờ, hai quốc tịch mà các bạn có thể làm cho con của mình. Thứ nhất là chúng tôi sẽ đi vào cái việc lợi ích của cái việc có hai quốc tịch này thì như bạn biết là con bạn nếu mà có quốc tịch Việt Nam tức là con bạn sẽ có một tư cách nhiều công dân Việt Nam một cách đầy đủ và cái trường hợp này sẽ rất có lợi cho gia đình những người con ờ, đó học ở Việt Nam hoặc cả gia đình người Đài Loan đó sang Việt Nam để sinh sống và làm ăn lâu dài và điều thứ ba đó là điều kiện để quốc tịch Việt Nam cho con là khi bố hoặc mẹ là phải còn quốc tịch Việt Nam và con là phải dưới 16 tuổi về cái lợi ích tiếp theo thì như các bạn đã biết là từ tháng 1 mùng 1 tháng 1 năm 2018 luật nghĩa vụ quân sự của Đài Loan quy định là việc buộc phải bỏ cái quốc tịch nước ngoài được xem như là không bắt buộc uh, trên 18 tuổi. Do đó con bạn đương nhiên là có hai quốc tịch và hiện cho đến hiện giờ vẫn chưa định quy định khi nào là phải từ bỏ một trong hai quốc tịch. Và điều thứ năm, à, người Đài Loan sang Việt Nam đầu tư làm ăn rất phát đạt trong những năm à, những năm qua và thời gian từ trước đến nay và người con lai của bạn trong tương lai thì vừa biết tiếng Đài Loan và vừa biết tiếng Việt và đó cũng là một lợi thế hơn nữa nếu lại có cả thêm cả quốc tịch Việt Nam vấn đề hồ sơ chuẩn bị thì à, nó gồm có 8 loại cái giấy tờ như sau thứ nhất là một đó là hộ chiếu và chứng minh thư của bố là phải copy hai bản thứ hai là hộ chiếu và thẻ cư trú của mẹ là phải copy hai bản và thứ ba là chứng minh thư Việt Nam à, hộ chiếu của mẹ copy hai bản và thứ tư là hộ khẩu Đài Loan à, xin không được quá 3 tháng tiếp tục đó là thứ năm là hộ chiếu và khai sinh của con ở Đài Loan hai bản ảnh con 6 cái 4 x 6 phông nền trắng 6 cái và thứ bảy là giấy đăng ký kết hôn có dấu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc của bố và mẹ copy và thứ 8 là con dấu của uh, phía Đài Loan. Đấy, trên đây là những cái chia sẻ của chúng tôi về cái uh, hồ sơ uh, và cái thủ tục chuẩn bị cũng như là lợi ích của việc uh, hai quốc tịch cho người con. Anh chị đã uh, lắng nghe uh, chia sẻ của công ty uh, du học di dân quốc tế Đài Loan Cát Lâm và à, nếu anh chị có bất kỳ những câu hỏi cũng như là bình luận nào hay chia sẻ hay là à, có bất kỳ tâm tư nào thì hãy bình luận ở phía dưới à, chúng tôi sẽ à, cố gắng nỗ lực hơn nữa để à, hồi đáp và trả lời các câu hỏi của anh chị